Mời bạn đến thăm vườn bưởi của nhà ông Đinh Ngọc Hải ở thôn Nghìa 1, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, à, tỉnh Hòa Bình. À, một vườn bưởi mà độc nhất vô nhị. À, theo như bà con đánh giá, theo như bà con nơi đây đánh giá thì vườn bưởi này đẹp nhất, đẹp nhất nhì của tỉnh Hòa Bình. À, và vườn bưởi này đã dùng silicon Phát trong năm qua. Và ngày hôm nay đã đến mùa thu hoạch. Bưởi chín vàng óng, thơm phức, ngọt nịm bắt đầu vào cái là các bạn cảm nhận nhận ra là rồi trời ơi vàng óng thơm nức lở luôn các như, bạn này. như là vàng như tơ sơn. vàng óng như tơ à. đấy đây ta có thể đi xem những uh, cây khác đây tỷ lệ sai quả rất đồng đều đấy. tỷ lệ sai quả rất đồng đều mã rất đẹp đây thì các bạn tỷ lệ đồng đều giữa các cây với nhau rất tuyệt vời các bạn ạ đây cây lào cũng vậy cây lào cũng là À, hơn trăm quả cho đến 200 quả mã rất đẹp và trong khi mà quả đây. sai chữ cạch như thế này để thì các bạn lá của nó đẹp vô cùng luôn các bạn này. để các bạn đây sai vô quẻ để sai vô quẻ các bạn có thể ngồi xuống, ngồi xuống. được rồi đây các bạn đây ta lại ở đây các bạn sang, sẽ nhìn thấy những cái sang tất cả các cây mà ờ, sai là sai đồng đều chứ không phải sai một cây đây nhá bây giờ các bạn Đấy, ta ờ, lại sang cây này xem những cái lá của nó đây trong khi mà trên cây nó đeo hàng vài trăm quả như này. Cái lá cây này là xanh 7 8 năm tuổi. Nhưng mà lá nó xanh này các bạn này. Lá xanh, xanh dày. Xanh giữ nguyên máy đi. Xanh này. Lá này các bạn này. Chúng tôi lật hai mặt lá các bạn này. Sạch. Không có một tì vết, không có chút sâu bệnh nào. Đấy. Bởi dòng silic tân phát thật tuyệt vời các bạn. Đấy. Để các bạn vào đây vào trông này như một rừng bưởi. Và tôi có thể làm một động tác đu đưa để cho các bạn thấy rằng bởi rừng silic làm dai cuống chống dụng quả đấy các bạn này nhé cứ đu đưa này đu đưa này đu đưa <laughs> đu đưa ta là đu đưa đấy <laughs> đu đưa như thế này nhưng không hề dụng và đây tỷ lệ dụng rất ít không đáng kể các bạn này các bạn này rất tuyệt vời sai đây sai hết cây này lại sang cây khác đây đồng đều hết đấy cây nào đây thì từ bưởi diễn cho đến bưởi thồ cho đến bưởi tân nạc thì trên mọi giống bưởi trên cái vườn này à, đều sai quả và mã đẹp Và đặc biệt hơn nữa là quả to đồng đều các bạn ạ Đây, quả to đồng đều này Đây các bạn thấy đây, 10 quả như một 100 quả như một Đây, đấy ừ, Da rất bóng mịn Da bóng mịn mà trên cây tỷ lệ bưởi loại không đáng kể các bạn ạ Trên cây như thế này, vài trăm quả như Hầu như là chỉ là 2. là toàn loại một hết Chỉ hai ba quả là loại một Là hai ba quả loại hai thôi, còn lại là loại một hết các bạn nhé Đấy, chúng ta nhìn này Quả rất đẹp Và thân cây thì cũng rất là sạch sẽ, lâm mốc sâu bệnh rất là sạch sẽ và cái cây bưởi này là có tuổi đời là từ 7 đến 9 năm tuổi nhưng mà cái thân của nó trẻ hóa như là bưởi chỉ 5 năm tuổi thôi đấy và để biết được là uh, bưởi này ngon uh, tôm mọng nước bưởi chất lượng ngon như thế nào thì uh, các bạn tiếp tục theo chân tôi vào vườn nhé À, cứ vừa đi vừa giới thiệu đi anh Hải ơi. Đi này là năm rồi cho quả năm. Nó là năm. từ năm thứ mấy? Từ năm thứ tư. Thứ tư. 5 năm rồi. Như vậy là năm nay là một trong những năm mà sẽ có cái năng suất cao đạt nhất, cao nhất. Không vâng. vâng, đi qua luôn ạ bưởi được được mùa nhưng mà giá lại rớt một trong Một trong quy luật cố hữu của nông nghiệp khi chưa có cái chuỗi, chưa có cái, cái theo chuỗi. Là năm nay là một trong những năm mà có khả năng là cho năng suất cao nhất. Vâng, khả năng là năm nay là sai nhất. Chú cứ nói chuyện với mọi người đừng có vâng, vậy vâng, nhìn. mã quả nó đẹp. Mã quả đẹp hơn mọi năm nhiều. Bóng mà nhất đều quả. Ừ. Nói nhiều xịn vậy cứ như uh, nước ờ, sơn vâng. vàng và vâng rất là đều đẹp à, năm nhiều khách hàng vào đây ba năm ngoái bảo vườn này hình như là bưởi giả hay sao à, đấy đúng nó như là bưởi cảnh ấy vâng. à. và nếu chụp lên thì người ta dễ dễ nhận là tại sao mà nắm quả như thế năm quả thế một quả đều như vậy chú đứng hẳn lên trên đi đừng đứng sau hai con bưởi đấy gì em bổ thử cho các bạn đúng rồi cứ bổ đi mà không hăng tí nào không hăng tí nào không đắng không the đặc trưng của buổi diễn các à, buổi diễn hay như vậy và nó để bảo quản rất dễ bảo quản để càng lâu càng tốt à, đúng không? càng lâu càng ngon. bốn tháng. Đấy, để bốn tháng như vậy cứ à, chỗ mát thoáng mát à. tốt nhất cứ để gầm giường đấy. Ngày xưa tôi để gầm giường. Bây giờ còn gầm giường nữa đâu mà để gầm giường. Không, Ngày nhưng mà xưa để vào chung mình ạ. Để vào chung thì sẽ được khoảng uh, phải 7 8 tháng mà bỏ ra vẫn tương nguyên như này. Vâng, vẫn tương nguyên. Nếu mà như vậy là có thể lại. nói là một trong những cái đặc vâng. tính rất quý của à, cái làm làm cái dế bưởi diễn này là quá Chắc trình bảo quản rất là đơn giản, đơn giản. Vâng. và giữ được rất giữ lâu, được lâu. Vâng. Ừ, giữ được chất lượng rất lâu mà càng để càng ngon cơ bản là nếu các bác mà cái thu hoạch mà muốn để lâu các bác cứ thu hoạch vào trời nắng à, trời và trời nắng, trời nắng. Vâng. đấy cũng là kinh nghiệm trời nắng uh, thì múi nó đều vâng, kia căng đều kia à nếu mà đúng lúc bốn năm giá quả này là hơi to đấy và như vậy to đấy. nếu mà xuất khẩu đi đinh đinh trên biển một tháng không ăn không là gì không, không là gì, là gì đúng không vâng, vâng. đấy là cái ờ, này vâng. vừa tháng vừa rồi đây ờ, hợp tác xã đại đồng ở xã này mới xuất khẩu thử được một vạn sang anh quốc rồi Thế nhưng nếu mà sang năm mà nó thành công thì cháu ăn ăn mấy múi rồi đấy nhá <laughs> đây muối thế này ngó đẹp này rồi nè vâng. Vâng. trông này à, vâng, đấy, đấy. mọng căng đây, này, mà muối bưởi này ừ. cái tép nó tôm đều tôm nó đều, căng không to không nhỏ đấy. mà nó vàng tôm à, nhưng mà và nó rất là mọng nước như này cô tranh thủ ăn về thành phố không có <laughs> bữa các bác cứ về đây thì cứ ăn thoải mái ra vườn các bác ăn no thôi bảo tranh thủ ăn đi về thành phố không có đâu mà ăn no thì khỏi ăn cơm nhá bề dùng silic thì ờ, chưa lướt đến uh, môi chưa ăn đến môi thì đã trôi đến cổ ạ à. thật sự là năm nay ờ, đúng này. là Đấy. thử dùng cái phân silic này em thấy là rất là hiệu quả ừ. vâng. bởi vì như mọi năm là nó không không không có cái sản lượng được như này mà chất lượng với mẫu mã nó không đẹp như này ừ, vâng. nhưng năm nay đúng là ngay từ đầu vụ cảm thấy nó đã phấn khởi là vì của người ta nó dụng sinh lý rất nhiều nhưng cái này nó không dụng mấy chỉ có bớt đi thôi đúng rồi ừ, sai chỉ bớt đi thôi còn phải tỉa bớt đi chú Hải điện cho chúng em bảo là bắt đền công ty ừ. vì là bây giờ nó gãy sai quá gãy cành rồi mất mấy cây mấy ờ, cây phải mua tốn bao nhiêu tiền nó to như thế này cây trống mà cứ theo, cứ theo thời gian nó ở chủ nhà mà năm nay nó còn năng suất sản lượng gấp 3 lần năm ngoái cơ đấy là cái, cái bất ngờ luôn năm ngoái là được có một vạn một vạn ba không có cái loại sản lượng nào mà tăng tăng gấp ba ba trăm phần trăm này thì thôi, thôi khó thật năm nay là hơn ba vạn gần gấp ba hả năm ngoái được một vạn mà năm nay là vạn. gần ba ba vạn sáu năm nay hơn ba vạn à. ba vạn sáu thế là gần gấp ba lần vâng. thế mới dựng lên tài à, sự là đúng là cái vâng. chất lượng vâng. mấy hai là cái độ dai cuống đấy quan trọng đấy dài này nặng chả rơi cả rồi được rồi đấy ạ cái xi đính tân phát này là nó làm cho dai cuống đấy cho ăn đi không còn tí he không còn cái tí vị đắng nào trong để lại rồi ạ đấy là tốt cái tôm của nó vàng óng như này à. mà nó không to không nhỏ nó vừa tôm nhá Đấy dương ăn tay cô sạch mà ăn đi còn kinh nghiệm ăn bởi diễn cứ cái tầm này ừ. bé bé đấy lắm tôi thích tôi đi tôi chọn bé bé tôi không chọn quả to bao giờ à, à, lắm mà đúng không này kể cả buổi ra xanh nhá đi đừng có chọn quả to quá đấy thằng châu rồi các trưởng ông, ông, thường luôn chọn em này không ạ hốt cam nhiều đấy đứng đây vẫn đúng ăn đi thoải mái mà đi không không bị tí sẽ có quả mang về bị lai mà tụt thuốc nào đây quả bé này mới đúng muối chỉ hơn muối cam tí dạ, thôi hơn muối cam đúng không đấy mình nhiều năm mình ăn cái bưởi này mình biết rồi vâng. mấy năm trước là cái vùng ngay ở phú diễn đấy à, nó cho là mình cứ để mình ăn mãi là thấy nó cứ để mỏng vỏ căng lại đúng không vâng. nhiều trong vẫn cứ ngọt đều căng đúng rồi cái bưởi này càng để càng ngon bưởi để lâu ăn ngon hơn ừ. cứ phải một tuần xuống nước tuần xuống nước thì tuyệt vời nhỉ đúng là bài các cụ nói đấy đúng một tuần để xuống nước dạ. đúng bưởi này để lâu ngày xưa là mình để lâu nữa mà còn phải bôi vôi và núm nữa cơ đúng không xin đích tân bát thì bờ vườn bưởi nhà chú về cái tức là sai thì chúng vừa nói rồi là dùng silic là sai các ba lần rồi nhưng mà trước kia mà chưa có silic ừ, tân mát thì cái vườn bưởi này chất lượng quả thế nào muối nó thế nào muối nó không được đều à. nó kệ nhiều Mấy một lúc đó anh sử dụng loại phân gì là chủ yếu ờ, em chủ yếu là NPK NPK của ai cái sách cả của khi à, lúc thì lâm thao ừ năm thì Ninh Bình ừ. <coughs> mà có nghĩa cái lai sơn thức bao nhiêu năm 13 đấy à, 6 18 năm 13 là Bồn Thúc ừ. dạ. còn là cái 13 13 thì là bón lúc quả à, bắt đầu nuôi quả đậu quả nhưng mà cũng cái chất lượng nó không không không được bằng cái này ừ. Ờ thế cái mã nó thế nào mã lúc trước mã thì không không được nhẫn như này à, không nhẫn như này từ khi dùng silic có dùng thêm bộ phân gì nữa ờ, quả bé ngon phân chuồng thôi phân chuồng thôi đúng cơ ngọt năm phần trăm luôn ngọt đấy muối muối là sành chanh bé bé này mới đúng thế này lắm tôi thử xem <laughs> đây ừ. anh em ăn thử nha này mới đúng này quả bé ngon luôn đấy khác ngon vâng. mà đấy ngọt hơn hẳn đừng chứ em đúng bé chất, khi nha đúng chất khẩu vị hiến cho bé này em càng bé này mới đúng này đúng ngon cái bưởi thùng chín này là nó chắc quả chưa chưa quả chưa quả chưa chín cái màu là cũng hơi khác chứ đó vâng. Vâng. màu tép hơi khác này đấy tôm nó xanh tôm này mà mà ăn nó ngọt nó khác cái cái quả to nên là cứ tham quả to là không ngon đâu không ngon bằng quả bé đâu trước kia mà tôi con trồng thì cái tỷ lệ quả bột thì nó như thế nào quả bột nhiều nhiều không, không ờ, dùng ờ, silic thì này mình dùng cốc bột nhỏ năm ngoái <laughs> vứt đi là khoảng hơn nghìn vứt đi quả bột hơn nghìn vâng Quả năm nay quả bột quê năm nay không có năm nay tuyệt đối không mua bưởi mua cam là vợ thua hết cái khoản này mình chọn không ờ, bao giờ năm nay là không có quả bột à năm nay em đố chị kiếm cả vườn nhà em 300 cây có một quả nào bột à, à, à, đấy năm nay đúng không bột quả nào không bột quả nào đấy mới giỏi nhìn quả nó rất chắc mà ra nó lì như là da bé đấy năm nay đúng không buộc quả nào vàng óng như tơ luôn rất tuyệt vời đúng loa mình thì ngon hẳn đúng không cháu và ông có khẳng định đây ngon hơn hẳn nhé. em chắc chắn một trăm phần trăm cái thứ nhất là em phải đảm bảo cái sức khỏe cho gia đình nhà em đã dạ, đúng đấy còn em cái uh, chị các bác các anh à, các anh các chị đi xem biết rồi em là em quy trình khép kín em chăn nuôi bò xong là phân bò em nuôi chuồn quế cái chuồn này cho gà cho ngan thế còn à, phân thì em lại bón bưởi đấy à, anh có bao nhiêu con bò rồi? Dạ em à, mới bán ba à, hai con ừ, bây giờ còn cảnh ngắt người nhé. Ba con. Đúng ba con một con bò này. Con bò này cái gì? Mô em hình, nuôi hai con bò mẹ. Mô hình mô hình của của kinh tế tuần hoàn đấy. Đây có bao nhiêu <laughs> em nhỏ cái cái này quả này bé à, đúng rồi đứng nói chuyện chút ạ à. vâng đấy chưa có một tí vết xanh nào ấy và hươm và hươm lên nó còn tí vết xanh nào là đúng, đúng nó đấy này là quả nó cứ nói chuyện đi cứ nói chuyện tức là trong cùng một lúc nó chín đồng loạt luôn dạ. là chín đâu đây dạ. cái bưởi mà đây là bạn cứ cứ thử giới thiệu những cái quả sườn đây cho đây những quả này đây đây các bạn bê cả nó đây đấy đấy, đấy. đấy. vàng vàng ống luôn vàng ống như như sơn luôn nó nằm ra trốn như này đây đây em em đu đưa như này nhưng không dùng em đu đưa thoải mái đấy đấy em thoải mái này à? nhưng mà không dùng nói chung là không dùng đâu bởi vì nó ra nó nó nằm ra cuống mà đấy và cái ờ, trong lúc mà Ờ, quả nó đồng đều sai mã đẹp như này thì, thì lá của nó cũng rất đẹp ạ. Đây ạ. Lá nó đẹp đấy. như này. Xanh đều. Lá xanh dày nó không bị vàng như những cái vườn khác. Nó không bị vàng lá đâu ạ. Xanh đậm và, dày. Nhà lùi vào chút. Hai mặt lá nó như nhau à, ạ báo cáo các anh này hai mặt đá nó xanh như nhau nó không có tí lấm mốc nhện muội gì nhá nó rất là đẹp lá nó dày mà nó mở lá Đấy. Cái, vâng thưa ông Hải thì cái vườn này ông đã giảm được bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Năm nay uh, được một nửa. Nói chung là bây giờ cũng không dùng thuốc thực vật và hóa học nữa. Vâng. Anh dùng, dùng à, sinh học thôi. Sinh học, mà cụ thể đây là thể là chủ yếu là dùng cái ờ, cái gì ờ, của cao tầm tay việt này là cái bàn tay việt này rồi đây nha anh anh vừa tắt nhà em số thu hoạch bưởi đã về các bạn ơi bưởi vui xin rất các đây rồi năm vừa rồi anh đã sử dụng loại phân bón silic nào anh có tham khảo như nào để lựa chọn loại phân bón thì tôi cũng có ờ, tham khảo hai hai loại của hai công ty thì tôi cũng thử nghiệm thì tôi cũng thấy cái phân ờ, silic Tân pháp Bắc Giang thì tôi thấy ờ, nó, nó cũng vượt trội hơn là cái phân kia phân phân của cái công ty kia bởi vì phân công ty kia, kia tôi bón hai cây hoa tôi bón thử cho hai cây hoa thì một cây tôi bón của tân phan bắc giang còn một phân thì tôi bón cái kia thì tôi thấy cái cái phân kia thì nó lại mưa hoặc là mình tưới nước nhiều ấy, thì nó lại đóng băng nó, nó tăng hết mặt Đấy, nó kiểu nó, nó tăng nó không nó không không, không, không tôi xốp thì là cây đấy chết mà thực tế tí anh vào kia tôi cho anh xem luôn hai cây hoa vâng tôi như vậy thì việc khi mà chúng ta khi mà khi mà mới bắt đầu sử dụng uh, silic thì anh có thể nhận được sự hướng dẫn hay tham khảo từ ý kiến các cán bộ nông nghiệp ở địa phương không tôi cũng không không tôi cũng không được uh, tư vấn mà tôi không được tham khảo mà tôi chỉ uh, xem cái hướng dẫn ở trên bao bì với lại cái nhà phân phối tôi hỏi từ nhà phân phối để người ta hướng dẫn đến tôi Chứ còn là chính ra cái phân đấy là năm nay tôi mới dùng đầu tiên mà ở đất này là cũng là lần đầu tiên tôi dùng mà chưa ai dùng đến thế cho nên năm nay nhiều nhiều người dân chung quanh ở đây này xóm tôi này, này là người ta cũng thấy là hiệu quả và người ta cũng nhờ tôi là đăng ký giúp tiếng mấy hôm nữa đây này là cái vậy thì cây bưởi cây bưởi nó là một cây mà cần nhiều nước nhưng mà không được làm quá ngập úng như vậy thì làm sao để hiện nay chúng ta đang sử dụng hệ thống hay đang áp dụng hệ thống tưới tiêu như thế nào đảm bảo cây bưởi dạ tôi uh, tưới theo phương pháp là tự động đây sàn tưới ra anh anh nói lại vâng như vậy hiện nay anh đang sử dụng phương pháp tưới tiêu như thế nào tôi uh, dùng phương pháp là tưới tự động và nghĩa là ngoài ngoài tưới tự động ra thì anh chia sẻ cụ thể anh nói dài một chút cho em là tưới tưới tự động như thế nào và mỗi ngày cái hệ thống tưới là sẽ đảm bảo lượng nước như thế nào tưới mấy lần một ngày một lần ngày vâng, ờ, đây tôi đang tưới theo cái phương pháp là tưới tự động thế nhưng mà nói chung cũng tùy theo cái mức độ ví dụ như khi nào cần nhiều nước ví dụ như là thu hoạch xong này Đấy, thu hoạch xong là ta cần phải nhiều nước ví dụ một cây là tới 10 lít tưới đây, tưới cho đậm xong rồi để cây nó hút ừ, dinh dưỡng lên mà phục hồi cây còn à, sau đấy là mình cứ nhìn theo độ ẩm của, của vườn của đất thôi để mình, mình điều chỉnh theo nước cho nó làm sao cho nó phù hợp tôi là tôi tôi theo ý kiến tôi là tôi làm như vậy ờ, anh nói em một cái câu vâng thưa vâng thưa bà như vậy thì khi sử dụng phân bón chung với lương cái chi phí sản xuất của người nông dân sẽ thay đổi như thế nào sẽ tăng lên bao nhiêu ừ. có khi mà dùng phân chung lượng này thì bà con nên giảm phân đa lượng đi một nửa tức là một phần hai bà con bổ sung thêm phân trung lượng vào thì nó vừa cân đối dinh dưỡng nhưng mà giá thành à, chi phí sản phẩm ban đầu là không thay đổi Ờ, và nó lại ờ, còn giảm được cái sâu bệnh bởi vì khi dùng phân trung lượng thì sức đề kháng của cây tốt hơn cho nên là giảm cái thuốc bảo vệ thực vật chính vì vậy mà à, tổng quát lại thì cái dùng phân trung lượng thì sẽ giảm cái chi phí đầu vào cho người dân được khoảng 1 phần 3 chi phí đầu vào so với dùng phân bón thông thường Ví dụ với một gốc cây bưởi thì cái hàm lượng phân bón trung vi lượng ta sử dụng nhiều không? Tại vì cái phân bón trung vi lượng biết là cây cây cối chỉ cần hấp thu một lượng vừa đủ đối với những cây bưởi thì ờ, ờ, phân trung lượng này chỉ dùng từ khoảng độ 0,5 cho đến 1 kg trên một gốc và một năm thì bà con có thể bón từ 1 đến 2 lần trên một năm và cái ờ, phân đa lượng thì bà con giảm đi 1 phần 2 chi phí đầu vào thì tóm lại là cái chi phí nó cũng xem xem nhau nhưng mà cái năng suất thì nó năng suất nhiều hơn so với dùng cái phân bón đa lượng và cái sức đề kháng của cây khỏe thì nó giảm số bệnh thì cái mẫu mã của nó đẹp hơn cũng như là uh, nó sẽ tạo ra được cái nông sản sạch an toàn vệ sinh thực phẩm cái quá trình sản xuất phân bón chung nguyên lượng hiện nay và là đơn vị sản xuất thì bà cho biết là hiện nay quá trình sản xuất phân bón chung nguyên lượng có gặp vấn đề khó khăn hay không ừ, phân bón trung lượng thì người dân thường dùng rất ít phân bón đa lượng thì người dân dùng chủ yếu cho nên là cái hàm lượng mà đưa vào cây nó một cái lượng rất là nhỏ không đáng kể nhưng mà không thể thiếu được và thiếu thì cây sinh trưởng phát triển kém chính vì vậy mà các nhà sản xuất thì người ta không ưa chuộng sản xuất phân trung lượng mà thường là người ta hay chạy theo dòng phân đa lượng bởi vì ở à, trên một cây bưởi như này mà nếu bón phân đa lượng thì nó phải bón tới khoảng độ tổng cộng lại các dòng phân thì nó phải bón tới khoảng độ à, 5 đến 7 cân trên một cốc trong một năm đấy thậm chí còn hơn nữa nhưng mà đối với phân silic thì cái hàm lượng này bón rất là thấp nó chỉ bón khoảng độ từ 0,5 cho đến 1 kg những cây bưởi lâu năm thì có thể dùng tới khoảng 1,5 à, kg cho đến 2 kg à, trên một gốc trên một năm thì như vậy thì dùng cái phân trung lượng này đối với cây bưởi nói riêng và đối với cây trồng thì ừ, cái hàm lượng nó rất ít nó không đáng kể nhưng mà nó lại mang lại cái hiệu quả cao cho cây trồng. Vâng, đã có.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 cảm nhận sản phẩm của chúng tôi mang lại hiệu quả cao trên à, cây bưởi nói riêng và cây có múi nói chung à, chúng tôi muốn gửi một lời nhắn nhủ tới các bạn rằng các bạn ơi sản phẩm phân bón silic thực sự làm giàu cho bà con mang lại những giá trị dinh dưỡng và giá trị thương mại tuyệt vời à. và một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo